Xin chào em Chào anh Em tên gì? Em tên Dung Em là người ở đâu? Em người ở Việt Nam, Đà Lạt Em đẹp quá Dạ em cảm ơn Ok, <laughs> tốt Hey, chào anh Chào anh Anh tên gì? Mình tên Dương Anh đang làm gì? nặng mụn nặng mụn là sao? Take care about my skin <laughs> Tại sao nặng mụn? Ở dưới yeah. <laughs> Ok, tốt <laughs> hey, chào em Dạ chào anh Em tên gì? Em tên Thọ Em đang làm gì đây? Em đi mua đồ trong chợ Mua đồ cho ai? Dạ em mua đồ cho em <laughs> Chào em Dạ chào anh Em tên gì? Em tên Trương Em đang làm gì? Em đang đi mua quần áo Mua quần áo để làm gì? Để mặc á ờ. Chào em Dạ chào anh Em tên gì em? Em tên Thành Em đang làm gì em? Dạ em đang đi shopping Đang đi shopping ở đâu em? Dạ em đang đi shopping ở chợ đồ son của Đà Lạt ờ. Bạn tên là gì? Mình tên là Vi Dạ cảm ơn Vi à, bạn tên là gì tôi tên là châu à cảm ơn châu à, bạn tên là gì mình tên là thanh dạ yeah, cảm ơn thanh